một bí quyết biến lưu trữ Google Drive thành ổ cứng trên máy tính mà bạn chưa bao giờ biết tôi dám chắc rằng bạn chưa bao giờ biết ngày hôm nay gia sẽ bật bí bí mật đó giúp bạn lưu trữ toàn bộ dữ liệu của bạn data của bạn ở trên Google Drive hoàn toàn một cách chủ động và thay cho ổ cứng chúng ta chúng ta có thể làm việc mọi lúc mọi nơi miễn rằng là chúng ta có có internet chúng ta phải lấy được dữ liệu và à, phân quyền cho à, nhân viên của chúng ta làm việc một cách hiệu quả nhất tối ưu nhất bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cài đặt nhé việc đầu tiên là chúng ta có một tài khoản Google Drive không giới hạn sử dụng trọn đời các anh chị có vào vào website lưu trữ driver.ladi.me đây là một cái website uy tín là đối tác của Google anh chị có thể mua một tài khoản Google Drive chỉ với một triệu đồng chỉ với một triệu đồng mà anh chị sử dụng trọn đời không phải gia hạn hàng tháng không phải gia hạn hàng năm và cũng không phải gia hạn ừ, vài ba năm mà anh chị mua một lần với một triệu đồng anh chị sử dụng trọn đời và không giới hạn trong lượng hãy để lại họ tên số điện thoại và địa chỉ email ngay tại dưới trang web site lưu trữ driver ladi me bây giờ chúng ta hãy vào google để google để chúng ta gõ cái từ khóa là google driver pc để tải cái phần mềm này về cái phần mềm này có chức năng là gì đồng bộ hóa tất cả dữ liệu biến ổ driver thành ổ cứng trên máy tính của chúng ta thì ở đây các anh chị bấm vào tải xuống được không ạ bấm vào tải xuống xong thì chúng ta tiếp tục ở đây thì chúng tôi đã lưu về ở đây nó có phần mềm tên như sau đó mà chúng ta chuột phải chọn run app center đây chúng ta đợi nó cài đặt ok sau khi đặt xong các bạn bút hello thì nó sẽ hiện cái mũi tên ở đây mũi tên ở đây chính là Google Driver đấy đây nó hiện cái giao diện cài đặt ở đây chúng ta bấm get start sau khi xong thì ở đây bước đầu tiên chúng ta nhập cái địa chỉ Google Driver vào ví dụ ở đây là của Jai là Jai a cộng rồi sau đó chúng ta nhập bắt buộc của chúng ta vào nhập email nha nhập email vào email driver chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu đó rồi chúng ta bấm nét rồi chúng ta bấm login vào sau đó chúng ta bấm go x chọn cái thư mục mà chúng ta muốn đồng bộ hóa dữ liệu lên trên Google Drive ở đây thì gia chỉ chọn cái thư mục mà gia đã chuẩn bị sẵn ở trong ổ đĩa D và có tên là driver đã đã cài đặt sẵn chọn select chúng ta bấm continue đợi chút để nó lót đây đúng không ạ chúng ta bỏ máy dấu tít này đi tuy anh chị nhá muốn là lưu trữ cái dữ liệu đồng bộ ở đâu ở đây ra muốn là chỉ chứa trong thư mục này thôi rồi chúng ta chọn chữ hai party tức là update hình ảnh và video lên với chất lượng cao nhất đúng không ạ rồi tự động nó update cái hình ảnh này lên trên Google Photo chúng ta sau đó chúng ta bấm nét chúng ta bấm Go X đây đây là cái chỗ chức năng anh chị lưu ý dùng dai nhá cái chức năng này cái chọn chọn giao tích đầu tiên là anh chị sẽ đồng bộ hóa tất cả những cái dữ liệu anh chị đã có trên Google Drive về máy tính của anh chị đúng không ạ đấy nhưng ở đây thì dai thì sử dụng cái chức năng này đấy chức năng là tôi chỉ chọn những cái thư mục đấy thôi chọn cái thư mục cụ thể mà tôi muốn tối ưu về dữ liệu đúng không ạ đấy thì anh chị sử dụng ở đây thì dai thường để mặc định này và tắt cái này đi cái bóng chữ tài tùy theo anh chị nhé như vậy là chúng ta đã xong cái bước cài đặt xong đấy cái bước cài đặt xong này ta bấm vào đây thì thấy nó đang bắt cúp này cúp đét này đấy như vậy là chúng ta đã cài đặt xong sau khi cài đặt xong thì anh chị thấy rằng này chúng ta sẽ có một cái thư mục Google Driver ở đây nó xuất hiện ở đây và cái thứ hai nữa là nó xuất hiện ở ngoài desktop tép đây trên Google Driver nó nằm ở trong là máy tính driver đúng không ạ rồi thấy không ạ đấy những cái thư mục mà giai chứa sẵn ở đây thì chị thấy rằng là ở nãy giai cũng chứa trong ở DD thư mục là driver thì thấy không ạ chúc bạn thành công ha ha sử dụng driver các bạn thấy không vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần việc là lưu trữ trực tiếp trên máy tính thôi không cần phải kéo thả update lên Google Drive nữa đây là một điều tuyệt vời mà tôi dám chắc rằng từ trước giờ bạn chưa bao hề biết bạn có phải mua ổ địa cứng cả hàng vài chục triệu thậm chí một cái máy tính vài trăm triệu để bạn lưu trữ nhưng bây giờ đã rất tiện lợi rồi các bạn hãy đồng bộ hóa trên Google Drive một cách rất thuận lợi với chi phí cực kỳ thấp chỉ là một triệu đồng thôi ví dụ là tôi đã thành công đúng không tôi đã thành công sau khi tôi bấm xong tôi đã thành công thì ngay lập tức trên Google Driver bạn hãy để ý refresh nó lại thì nó sẽ có một cái thư mục tương tự khi tôi tạo trên Google Driver đấy bạn đây tôi đã thành công đây tôi đã thành công các bạn thấy không ạ tuyệt vời không ạ có cần phải là kéo trực tiếp từ Google Driver có cần phải đăng nhập hàng ngày không ạ khi chúng bạn chỉ việc là à, mở máy tính thì tự động nó chạy cái phần mềm này rồi thì phần mềm này nó cực của Google cho nên nó rất là nhẹ và rất là nhẹ cho nên chị thoải mái sử dụng tuyệt vời không ạ đồng bộ hóa chúng ta dù có mất điện hư máy tính hoặc là hư ổ cứng thì dữ liệu chúng ta vẫn còn đó chúng ta đang đi làm việc ở xa không mang theo máy tính chúng ta lên Google Drive toàn bộ dữ liệu ở đó và có thể phân quyền cho khách hàng hàng cho nhân viên của chúng ta đúng không ạ khi chuẩn phải đây các bạn bấm vào chia sẻ này đấy hướng dẫn cho anh chị luôn đấy ví dụ ở đây tôi chia sẻ cái đường link này cho ai cụ thể người nào thì người đó được mở hoặc là chúng tôi chia sẻ một cách chung chung này đấy chúng ta bấm vào nâng cao để có nhiều lựa chọn hơn ok nâng cao đấy các bạn thấy không câu hai trên web tức là ai cũng có thể truy cập được cái thư mục của cái đường link của bạn vô hoặc là bất cứ ai liên kết đều có thể truy cập không yêu cầu đăng nhập đúng không ạ bất cứ ai trong cái cái, link mà bạn chia sẻ đó họ đều có thể tìm và truy cập đấy giờ bạn chỉ giới hạn chỉ một mình bạn thôi hoặc là không cho ai truy cập hết thì đây là một cái chức năng này phân quyền này để cho phù hợp từng công việc cho từng nhân viên của anh chị và đối với từng bộ phận đúng không ạ đối với phận kế toán chỉ được vô những tài liệu của kế toán đối với phận kinh doanh chỉ được vô phận kinh doanh không ai được vô tài liệu anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ cả đều lưu trữ trên Google Drive với chi phí chỉ một triệu đồng sử dụng trọn đời không giới hạn dung lượng hãy đăng ký ngay ngày hôm nay và hãy tải cái phần mềm à, đồng bộ hóa giữa Google Drive với máy tính ở dưới cái link YouTube cái video này tôi gắn ở dưới các anh chị việc tải về và cài đặt chứ nếu như anh chị không biết cài đặt như thế nào hãy à, qua Zalo của tôi 09 38 48 27 117 để được hướng dẫn và cài đặt Xin chào và hẹn gặp lại